Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại à, với kênh Kim Tiến soi kèo cũng như là kênh à, Tiến bóng đá nha anh em. Thì à, ghi ngày hôm nay Tiến cũng đã lên cho anh em đến 3 trận đấu tại ngoại Anh rồi. Đó. Đầu tiên đó chính là trận đấu giữa cái thằng Man City với Liverpool được diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 1 tháng 4. Thứ hai là cái trận đấu giữa Arsenal với Leeds United được diễn ra lúc 9 giờ. Đó, cũng ngày 1 tháng 4 luôn nha anh em. Và cách à, trận đấu này là hai tiếng cách trận đấu này à, tầm 2 tiếng à, 30 phút thì có trận đấu giữa Chelsea và Villa cũng được diễn ra vào ngày 1 tháng 4 luôn đó thì Tiến đã nhận định cho anh em ba cái trận đấu rất là hot tại ngoại Anh tại ba khung giờ khác nhau cho anh em à, có thể à, soi kỹ các mã kèo tại ba cái trận đấu vào cái ngày phải nói là ngày lễ hội bóng đá này đó thì tiếp theo đây tiến sẽ nhận định cho anh em một cái trận đấu derby cũng rất là hot một trận siêu kinh điển tại nước đức nha anh em được diễn ra cùng giờ với uh, trận Chelsea với Aston Villa đó đó chính là trận đấu giữa cái thằng Bayern Munich với Dortmund nha anh em thì cái trận đấu này được diễn vào lúc 23 ờ, giờ 30 cùng giờ với Chelsea ngày 1 tháng 4 luôn đó vào cái ngày nói dối của ờ, anh em nhưng mà để được diễn ra rất là nhiều ờ, trận đấu đấy thì trước khi trước khi mà đến với cái video nhận định phân tích ngày hôm nay thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà những cái đã đưa ra trong cuộc đối đầu này nhá đây thì đây là mã kèo mà những cái đã đưa ra này Hiện tại thì uh, chủ nhà bay em được uh, nhà cái đánh giá trong chiến thắng có chiến thắng này khá là cao với mức chấp lần lượt là 1.25, một hòa, 1.5 cùng với chấp nửa một ở trận đấu này trước Dortmund. Đó và tỷ lệ tài xỉu cũng khá là cao nha anh em. Thì anh em biết rồi đó, những trận đấu của Bundesliga thường có những cái mã kèo tài xỉu rất là cao, cao nhất trong các giải đấu uh, hàng đầu châu hiện tại đúng không anh em? Thì 3.5 này, 3.75, 3.25 cùng với 4 hòa cả trận. Đó thậm chí có có đến mức kèo là 4 hòa luôn còn ở hiệp 1 thì mã kèo tài xỉu cũng là 1.5 cùng với 1.25 nhé anh em và BM cũng sẽ chấp Dortmund à, với mức chấp là 0.25 cùng với chấp nửa trái ở ngay chân hiệp 1 anh em có thể vào mã kèo mà anh em thích nếu như mà anh em ờ, không trùng máu không hợp ý với tiếng về những cái nhận định và phân tích anh em có thể tự vào mã kèo mà mình thích đúng không còn về mã kèo thẻ cũng như phạt gốc thì cũng đã có luôn cho anh em nhé đây hiện tại kèo thẻ chưa có nha anh em nhưng mà kèo gốc thì đã có nhá thì uh, bay em hiện tại chấp gốc Dortmund với mức chấp là hai hòa cả trận này đó và kèo tài xỉu góc ở trận đấu này là 10 hòa cùng với uh, hiệp 1 thì Dortmund em cũng đã chấp góc Dortmund với mức chấp là một hòa và tài xỉu góc ở hiệp 1 là 4.5 nhé anh em thì đã có rất nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn anh em kết mã nào thì có thể vào mã đó nhé thì uh, với những gì mà Tiến đã cho anh em xem cũng như mã kèo hiện tại mà nhà cái đưa đưa ra thì à, trước khi trước khi mà tiến đưa lên sự lựa chọn của tiến về các mã kèo mà thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích và nhận định về cặp đấu này trước nhá đó thì phân tích nhận định xong chúng ta sẽ sàng lọc với những cái mã kèo mà phù hợp nhất để cho anh em đầu tư vào ok cho anh em thì tiếp theo đây à, anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái trận đấu giữa Bayern với Dortmund nhá hiện tại thì đây chính là cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này à, Bayern sẽ ra sân với sơ đồ là ba bốn hai một với cái tiền đạo chủ lực là Sadio Mane đó cùng với đó là Thomas Muller cùng với Lego Sané cũng là hai cái uh, uh, tiền vệ tấn công để hỗ trợ cho Mane trong cái trận đấu này còn về Dortmund sẽ ra sân với sơ đồ là 4-3-3 và cái bộ ba của Dortmund đó chính là Brand nè cùng với Haller và đặc biệt là Marco Goy Marco Goy là một cầu thủ mà Tiến cũng ờ, rất là thích có thể nói là idol của Tiến nha anh em đấy thì đây chỉ là những cái sơ đồ ra sân dự kiến của trận đấu này thôi nhá ngoài ra còn có sự góp mặt của Bellingham nè Bellingham đang thi đấu phải nói rất là hay trong cái màu áo của Dortmund luôn đó thì đây chỉ là những cái gì mà chuyên gia đưa ra để cho anh em nhận định ờ, tham khảo trước trận đấu thôi không có gì là chắc chắn trận đấu này hết nhá đó những cái sơ đồ này chắc chắn sẽ có thay đổi rất là nhiều trước khi mà trận đấu diễn ra đó cho nên tiến sẽ không nói nhiều về cái phần đội hình dự kiến này thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng hiện tại của Bundesliga nhé thì anh em có thể thấy Dortmund đang đứng đầu bảng xếp hạng La Liga Bundesliga nha xin lỗi anh em với 53 điểm sau 25 vòng đấu có 17 thắng 2 hòa và 6 trận thua à, có được 55 bàn thắng và để thủng lưới 31 lần còn về bảy em thì có được 52 điểm sau 25 à, ờ, ờ, vòng đấu đó đứng ở vị trí thứ hai kém Dortmund chỉ một điểm cách biệt mà thôi đấy thì hiện tại anh em nhìn vào các bảng xếp hạng ờ, Bundesliga thì thấy có thể thấy là rất là hấp dẫn đúng không anh em cũng như là cái sự cạnh tranh rất là quyết liệt của Dortmund cùng với Bayern và phía sau đó còn có Union Berlin này cũng như là Feyenoord này đó rồi Leipzig nữa thì các đội bóng này hoàn toàn còn nguyên cái cơ hội để đua ngôi vô địch tại Bundesliga nha anh em vì phía trước còn đến 11 ờ, vòng đấu nữa đó phía trước Bundesliga còn đến 11 vòng đấu à, xin lỗi anh em nhé phí còn đến 9 ờ, vòng đấu thôi đó 18 đội thì chỉ thi đấu qua ờ, 34 vòng thì với 9 vòng đấu nhưng cái cách biện hiện tại chỉ từ 4 đến 6 ờ, điểm mà thôi đó 4 đến 6 điểm cho vị trí thứ ba cách biệt từ vị trí thứ năm cách biệt đến vị trí thứ hai đến vị trí thứ nhất đấy thì cho nên cái cơ hội mà để đua ngôi vô địch của các đội bóng hoàn toàn có thể và chắc chắn là sáng nhất đó chính là Dortmund cùng với Bayern là hai cái ứng cử viên vô địch cho cái uh, uh, mùa giải Bundesliga lần này đúng không anh em thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái à, phong độ về cái à, phong độ gần đây nhất của hai đội nhé à, anh em có thể thấy này à, trước tiên là phong độ của đội chủ nhà bay em trong cái cuộc đối đầu này đó thì bay em đã có được à, tổng cộng là chỉ hai thất bại thôi anh em còn lại là để 8 chiến thắng ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường nó đặc biệt trong đó có hai trận thắng rất là đáng chú ý đó chính là trận thắng 1-0 trước Pietri ờ, ở trận lượt đi cúp C1 này cũng như trận thắng 2-0 cũng trước Pietri ở trận lượt về cúp C1 đấy thì cái phong độ phải nói là cực kỳ tốt của BM đã giúp cho đội bóng này à, cạnh tranh cái ngôi vô địch à, hàng hàng đầu tại Bundesliga ở những mùa giải vừa qua có thể nói là Bundesliga đã ôm cái ngôi vương rất là lâu rồi anh em đó và đến hôm nay thì, thì lại có mùa giải năm nay thì Dortmund đang bất ngờ là đang uh, vươn lên ở cái vị trí đầu bảng và bỏ ờ, xa bay em tuy chỉ một điểm thôi nhưng mà cũng là một cái ờ, ờ, điều đó một cái động lực để cho người hâm mộ có thể mong chờ vào cái ngôi vô địch dành cho Dortmund cũng như là những cái fan của Marco Goy đúng không anh em đấy thì tiếp theo đây tiếp theo đây thì anh em hãy xem thêm cái phong độ của Dortmund nhé thì Dortmund đã trải qua tổng cộng là 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và ở hai xin lỗi anh em 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và ở ba vòng đấu gần nhất thì uh, Dortmund có được uh, một trận thua 0-2 này đã đã phải nhận một thất bại 0-2 trước Chelsea tại cúp C1 châu Âu à, và đáng tiếc cho Dortmund là ở lượt đi thì Dortmund đã thắng Chelsea với số 1-0 nhưng lượt về lại phải nhận thất bại với số 2-0 và Dortmund cũng đã phải uh, uh, dừng chân tại cái giải đấu này đấy và ở hai trận đấu gần nhất thì Dortmund đã có một trận hòa 2-2 trước trên kê cũng như là trận thắng rất là đậm trước con với số 6-1 còn về cái phong độ sân nhà sân khách thì Tiến cũng cho anh em xem qua sơ này đấy trên sân nhà thì bay em đã có liên tiếp là 4 trận thắng trên sân nhà nha anh em đó và trong đó có 3 trận giữ sạch lưới và bay em cũng đã ghi được tổng cộng đến uh, uh, 13 bàn thắng ở 4 trận trên sân nhà vừa qua một cái thông số rất là tốt của bay em luôn còn về sân khách thì Dortmund đã có được 3 trận thắng liên tiếp và ở hai trận gần đây nhất thì Dortmund đã phải nhận một trận thua cùng với một trận hòa đó một cái phong độ ờ, tuy cũng rất là tốt ổn định nhưng uh, so với Bayern thì Dortmund còn thua xa về cái phong độ ờ, ở những trận sân nhà cũng như sân khách gần đây đúng không anh em đấy thì anh em hãy cùng xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này thì ở 4 trận đối đầu nhau, nhau gần nhất thì Bayern đã có đến 3 chiến thắng và một trận hòa trước Dortmund và chưa phải nhận một thất bại nào ở 4 trận bốn trận ờ, đối đầu này đấy và anh em để ý thêm thì có thể thấy là bốn trận đối đầu gần nhất này thì đều có từ 4 bàn thắng trở lên đó cái điều này chứng tỏ là cái mức về kèo mã tài ở trận đấu này rất là cao nhé anh em và Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái trận lượt đi của hai đội này ở trận lượt đi mùa giải Bundesliga lần này thì hai đội đã hòa nhau với kết quả là hai đều ngay trên sân nhà của Dortmund đó thì ở trận đấu này à, em đã chấp Dortmund với mức chấp là 0.75 đó thì trận đấu này đã về kết quả hai đều thì các anh em mà đã đầu tư vào cái mã kèo Dortmund ấy cái trận lượt đi này cũng đã húp rất là nhiều đúng không anh em đó và xem thêm về cái mã kèo thẻ cũng như mã kèo gốc của trận đấu này thì à, ở trận đấu này đã xuất hiện tổng cộng đến 9 chiếc thẻ vàng một một, chiếc thẻ đỏ nha anh em đó có tổng cộng đến 9 thẻ vàng một chiếc thẻ đỏ luôn còn về mã kèo gốc thì cũng đã xuất hiện đến 11 ờ, góc đó thì điều này cũng chứng tỏ cho anh em là cái trận đấu này cũng uh, cái xác suất một về tài gốc tài thẻ cũng như về tài bàn thắng rất là cao nhá thì anh em có thể đầu tư vào ba cái mã kèo này cho tiến nha đó thì với những gì tiến đã phân tích tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái ờ, một ít thông số nè như là 7 trên 7 trận gần đây thì cả hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên đó và đặc biệt một điều nữa là 7 trên 7 trận gần đây hai đội cũng ờ, đều có được bàn thắng vào lưới đối phương đó thì với những cái thông số này tiến sẽ ờ, cũng như tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì tiến sẽ chốt cho anh em tất cả mã kèo này này đầu tiên đầu tiên là anh em có thể vào mã kèo à, kèo thứ nhất là anh em có thể vào mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn nhé đây <clears throat> cả hai đội cùng ghi bàn này mã kèo thứ hai mã kèo thứ hai là anh em vào thêm cho tiếng anh em vào thêm cho tiếng là mã kèo tài góc tài à, tài 2 75 3.5 cả chặn nhé anh em tiếng xin lỗi anh em nhé tài 3.5 FT đấy còn mã kèo thứ ba mã kèo thứ ba là à, đây anh em để anh em để để tiếng làm lại kỹ cho anh em nhé mã kèo thứ ba mã kèo thứ ba đây anh em có thể nhìn vào thông số mà anh em vào nhé đầu tiên là chính là mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn cùng với mã kèo tài 3.5 cả chặn này cùng với đó là anh em vào cho tiếng là mã kèo tài thẻ 4.5 FT đấy rồi anh em cũng có thể đầu tư thêm vào cái mã kèo tài nhé anh em mã kèo tài gốc đây kèo ờ, tài gốc tài gốc uh, tài gốc ở trận đấu này để tiếng cho anh em xem lại nhé tài gốc ở trận đấu này là 10 hòa cả trận này anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo là tài gốc 10 hòa tài gốc 10 hòa FT trận đấu này vì sao mà tiến lại cho anh em chọn ba bốn cái mã kèo này đúng không thứ nhất thứ nhất nhìn vào cái thông số nhìn vào cái thông số anh em có thể thấy này à, thứ nhất thì uh, cái thằng bay em và Dortmund ở 7 trận đối đầu nhau gần đây cả hai đội đều có được bàn thắng đó 7 trên 7 trận đối đầu gần nhất đều có được uh, à, 3 bàn thắng trở lên đều có ba bàn thắng trở lên và đều có ghi được bàn thắng vào lưới đối phương đó vì vì vậy mà tiến đã ưu tiên cho anh em đó chính là hai cái mã kèo đầu tiên mã kèo cả hai đội ghi bàn cùng với mã kèo tài bàn thắng đúng không anh em đó thì bảy trận bảy trên bảy trận gần nhất cả hai đội đều ghi bàn và đều có từ ba bàn thắng trở lên thì không có lý do gì để anh em mà không đầu tư vào hai cái mã kèo này đấy cùng với đó là đây là một cái trận đấu kiểu như là cái trận mà chung kết sớm về cái bảng xếp hạng Bundesliga đấy nè nên chắc chắn là cái trận đấu này sẽ diễn ra rất là quyết liệt đó hai đội đều không muốn ờ, nhận một thất bại trận đấu này cũng như chắc chắn là bay em cũng không muốn hòa ở trận đấu này đâu vì hòa thì bay em cũng mất rất là nhiều lợi thế đúng không anh em vì chỉ còn phía trước là chín vòng đấu thôi nếu hòa trận này thì những đối thủ tiếp theo của Dortmund Dortmund cũng ờ, với phong độ này thì chắc chắn Dortmund cũng sẽ rất là dễ dàng để hạ gục các đối thủ còn còn lại để ờ, đăng quang ở cái mùa giải Bundesliga năm nay đấy cho nên bay em sẽ cạnh tranh rất là quyết liệt trong trận đấu này đó và chắc chắn sẽ ờ, có nhiều tình huống ờ, tranh chấp quyết liệt xảy ra và sẽ dẫn đến rất là nhiều thẻ phạt và thậm chí là có những chiếc thẻ đỏ trong trận đấu này nữa anh em đấy cho nên tiến sẽ chọn cho anh em mã kèo thứ ba là mã kèo tại thẻ 4.5 nha đó còn về tại gốc thì chắc chắn là hai đội đều đang có một thành công rất là tốt đặc biệt là bay em đã có đến 72 bàn thắng cũng như Dortmund có đến 55 bàn thắng hai đội là ghi nhất nhì à, nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này vậy cho nên thì hai đội với một hàng công thi đấu rất là thăng hoa đặc biệt là hai bên cánh ấy thì chắc chắn là sẽ rất là xảy ra rất là nhiều quả gốc trong trận đấu này cho nên tiến đã lựa chọn cho anh em mã kèo thứ tư đó chính là mã kèo tại góc 10 ft đấy thì anh em có thấy là như ở trận mà mà đối đầu gần nhất mới đây đấy thì tiến cũng cho anh xem anh em xem này đã về với mức 4 à, bàn thắng là một là về mức kèo ờ, tài bàn thắng này nè Đẩy thứ hai là đã xuất hiện đến tổng cộng là 9 thẻ vàng một thẻ đỏ thì cũng đã về mã kèo tài thẻ này đấy thứ ba là cũng có đến 11 góc đó điều này cũng chứng minh ờ, cũng đã về mã kèo ờ, tài góc ở trận đấu này thấy không anh em nói chung các mã kèo mà tiến đưa lên cho anh em đều sâu rất là kỹ càng đó đều sâu rất là kỹ và à, không bao giờ mà mà tiến cho anh em những cái mã kèo mà dạng như là bừa bãi hết nó dù cho đây chỉ là những mã kèo tham khảo mà thôi nhưng mà tiến vẫn sâu rất là kỹ đó như ở trận lượt đi thì tất cả bốn mã kèo này đều nằm ở trong trận lượt đi luôn cả hai đội đều ghi bàn luôn đúng anh em cả đội cùng ghi bàn cũng đã xuất hiện ở cái trận lượt đi này khi mà cả hai đội hòa nhau với cái tỷ số là hai đều đấy thì đây chỉ là những cái ý kiến riêng cũng như là những mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em tham khảo trận đấu này đó anh em thấy hợp mã trùng ý với tiếng thì anh em có thể vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại đấy thì còn những mã kèo chuẩn hơn cũng như là đặc biệt là hai cái đầu này sẽ rất là dễ xuất hiện những cái mã kèo gung trong cái cuộc đối đầu đêm nay đó mà những mã kèo gung trực tiếp giữa chặn cho nên ờ, anh em nếu mà muốn húp được những mã kèo đó thì anh em cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là cái Telegram kèo bóng cao Tiến. Anh em cứ vào nhóm của Tiến đi, liên hệ với Tiến nếu như đạt đủ hai điều kiện. Thứ nhất có một cái ờ, tài khoản ngân hàng, có sạc chuyển khoản online đó để có thể chơi cùng trang với tiếng như thế này này đó có tài khoản ngân hàng có sử dụng online để có thể uh, cầm một cái trang chơi có thể chủ động như tiếng để anh em có thể lựa chọn tự do ra vào nhiệm mà kèo mà anh em thích ok cho anh em ấy còn cái việc thứ hai cái việc thứ hai là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu cũng từ một hai củ trở lên nếu mà anh em cầm vài trăm tốt nhất đừng có liên hệ cho tiến để làm gì hết mất thời gian nhau thôi đấy anh em mà đủ hai điều kiện đó thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa anh em vào nhóm và tiến sẽ không lấy một đồng phí nào từ anh em hết anh em nhớ nhé đấy và Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi đó nếu như mà anh em yêu quý Tiến thì hãy để lại một like video này cũng như bình luận về cái uh, tỷ số đó dự đoán về cái tỷ số trận đấu này Tiến sẽ lựa chọn cho ra những cái uh, bình luận mà sớm nhất và chuẩn nhất để Tiến tặng cho dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé anh em đó và Tiến cũng sẽ kết thúc thôi anh em nhớ để lại cho Tiến một like một bình luận cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh Tiến số kèo và cái kênh uh, Tiến bóng đá luôn nhé anh em Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư à, Và cũng chúc cho anh em có nhiều sức khỏe nha